Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường vàng chứng khoán Forex à, tuần từ ngày mùng 10 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2021. Như quý biết thì tuần qua một tuần tăng giá rất mạnh của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa ở vùng 1760 tăng tốc rất là mạnh lên vùng 1843 trước khi đóng cửa 1830. Nói chung là cậu vàng là đi hết target của cùng mô hình hai đáy. Đấy, như trước đó tôi vẫn nói với quý vị là cái vùng 1.680 này là có dấu hiệu tạo mô hình vai bé giá vàng bứt phá qua 1755 thì chính thức là bứt phá qua đường viền cổ và tạo mô hình hai đáy và xác nhận và giá vàng đi hết target là lên vùng 1830 là một hết target rồi xu thế chung của cậu vàng thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng để tìm về đến vùng là 865 875 à, chi tiết chi tiết kỹ thuật thì lát nữa tôi sẽ phân tích bây giờ tôi sẽ điểm qua tin à, ờ, tức phân tích cơ bản trước khi chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật vàng và các cặp tiền tệ nhé thì tuần qua à, xét về thông tin đó, thì chỉ báo kinh tế thì xấu quý vị nhá thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng thứ ba chúng ta có chủ tịch fed phát biểu à, nói chung là thành viên FOMC phát biểu uh, có một điểm đáng lưu ý trong các bài phát biểu, tức là vào ngày à, tối ngày thứ ba thì bà Yellen à, trong một diễn đàn kinh tế thì bà có nói đến là việc là có thể Fed sẽ phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để kiềm chế cái độ tăng nóng, tăng trưởng nóng của nền kinh tế. Đấy, bà cũng chỉ nói là đây là cái quan điểm cá nhân của bà không phải bà sẽ không ép Fed thực hiện hay là ờ, phải phải phải xuôi theo chiều quan điểm cá nhân của bà nhưng chúng ta nên nhớ này bà Len này trước đó thì bà là cựu chủ tịch Fed bây giờ bà là đương kim bộ trưởng tài chính nên tất nhiên là những phát ngôn của bà nói ra tuy không có ý là định hướng cho Fed nhưng rõ ràng đấy cũng là một điểm rất đáng suy nghĩ và chắc chắn là trong những cuộc họp FOMC đợt tới thì ờ, Fed sẽ phải đưa cái vấn đề này ra bàn rất là kỹ đấy và cá nhân tôi tôi vẫn dự đoán là khả năng là cuối năm nay ờ, không phải 2023 đâu khả năng cuối năm nay thì hoặc đầu năm sau là Fed sẽ tăng lãi suất thôi lãi suất sẽ tăng đến sớm hơn dự kiến rất nhiều còn chúng ta biết là hàng hóa tăng rất là nóng rồi và sẽ tiếp tục chu kỳ siêu hàng hóa siêu lạm phát còn tăng nữa trong thời gian tới với cái chính sách mà tiền trực thang này thì rõ ràng hàng hóa còn tăng và chúng ta nên nhớ vàng là hàng hóa đặc biệt ngay từ đầu năm đấy lúc vàng nghìn chín tôi vẫn nói quý vị là vàng nhiều khả năng điều chỉnh về vùng 6x đấy dưới nghìn bảy là vùng mua tốt nhất trong năm vào quý 1 và tôi vẫn từ lúc vàng kể cả lúc vàng xuống đến 1680 thì tôi vẫn khẳng định tức là nói khẳng định thì không đúng nhưng mà tôi vẫn đưa ra quan điểm cá nhân của tôi là cuối năm vàng sẽ đóng cửa ở vùng 2002 2003 chứ không phải là ở vùng à, dưới nhìn à, bảy nghìn tám này đâu nói chung là vàng xuống hiện tại theo tôi ạ thì dài hạn mua vẫn đang rất là tốt tuy nhiên chúng ta nên mua điểm nào để chúng ta có lợi thế nhất thế thôi giống như cơ hội mua dài hạn nghìn bảy qua rồi vậy cơ hội mua tiếp theo sẽ ở đâu thì lát tôi sẽ phân tích chi tiết à, còn xét về thông tin kinh tế thì tuần qua các thông tin kinh tế không được tốt lắm đặc biệt là cuối tuần thông tin về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp à, à, thu nhập lao động theo giờ thì tăng tức là các doanh nghiệp sẽ phải trả thêm chi phí nhưng mà ngược lại thì tỷ lệ thất nghiệp à, số người à, số việc làm được tạo mới tháng trước thì lại rất là thấp à, dự kiến là gần 1 triệu việc làm cơ 990.000 ca nhưng mà thực tế chỉ tạo được 266.000 việc làm và đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp thì tăng trở lại nhé trước đó xuống đến 6% dự kiến là giảm xuống 5,8 nhưng thực tế tăng ngược trở lại 6,1 nói chung là những thông tin kinh tế xấu đấy đấy là lý do giá vàng bùng nổ phiên cuối tuần cuối tuần giá vàng tăng khá là mạnh đấy đây chúng ta biết là giá vàng hôm đó mở cửa đây 80 mấy đây sau đó tăng rất mạnh lên chạm đến 843 trước khi quay đầu đó, mở cửa 85 16 ấy Nói chung là giá vàng thì tuần qua tăng rất là đẹp nó phản ánh thông tin kinh tế thôi à, tuần tới thì cũng thông tin rất là quan trọng sẽ nằm ở giữa tuần nhá ngày thứ hai chúng ta không có tin ngày thứ ba chúng ta cũng không có thông tin gì quan trọng của Mỹ cả nhưng tâm điểm sẽ là nằm ở ngày thứ tư nhá chính là CPI chúng ta biết cái CPI này được đưa ra bàn rất nhiều Fed cũng nhiều lần nhắc đến là sẽ duy trì uh, lãi suất thấp uh, trong một thời gian khi CPI vượt 2% ừ, Tuy nhiên nếu mà CPI vượt mà ngoài tầm kiểm soát thì có thể Fed sẽ phải đột ngột uh, đảo ngược chính sách. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến thông tin CPI này. Chúng ta nên nhớ nhé, chính sách của Fed thì dựa vào nhiều vào CPI lõi, tức là CPI trừ đi cái ảnh hưởng của giá năng lượng và giá thực phẩm. Còn CPI thực thì tính cả năng lượng thực phẩm thì thì tháng tới nó sẽ tăng rất cao. Bởi vì sao chúng ta bảo tháng tới tăng rất cao? chúng ta nhìn này tháng trước thì CPI của Mỹ nhé nếu mà loại uh, tháng trước thì là tháng tư lúc đấy là CPI cùng kỳ năm ngoái âm 0,4% đấy nhưng chúng ta nên nhớ là CPI tháng 5 nếu công bố cùng kỳ bằng tuần trước thì nó âm 0,8 nếu loại bỏ hai cái tháng âm này này thì CPI của Mỹ tháng tới nếu CPI đầy đủ nhá tính tất cả uh, cả, cả lương thực thực phẩm và và và giá hàng hóa vào đây tôi cũng không giỏi tiếng Anh lắm tôi cũng không nhớ chính xác đâu đấy CPI này giá tiêu dùng thì trung bình các hàng hóa dịch vụ được lấy mẫu khác nhau so sánh thì nếu chúng ta cộng dồn chúng ta trừ đi hai tháng vừa rồi âm 1,4 thì CPI tháng tới sẽ vượt lên 3% vượt 3 đấy nếu không có gì thay đổi đang dự kiến là 0,2 thôi nếu chúng ta giả sử nó là 0,2 đi chúng ta cộng lùi cho 9 tháng trước này đây là 1 này 1,7 này 1,9 này à, 2,1 này 2,1 cộng với 1,6 ờ, rơi ờ, vào 3,5 3,5 cộng âm 0,1 là còn 3,4 nếu trước đó cộng âm 0.8 thì nó còn 2,6 nhưng nếu thang này cộng dương 0,2 loại trừ đi 0.8 thì CPI à, ờ, đầy đủ của nó thì sẽ lên đến tầm 3.6 còn CPI lõi cái CPI lõi mới chính là cái phép quan tâm Đấy. đây tôi nhờ Google dịch chứ tôi cũng không giỏi tiếng Anh tiếng Anh tôi hơi kém các bạn thông cảm Đây chúng ta xem CPI lõi một năm nhé CPI lõi thì tháng năm trước là âm 0,4 Nếu tháng này mà loại đi 0,4 mà cộng với dương tăng 0,3 Thì nó cũng sẽ tăng rất cao đấy à, 0,3, 0,1 là 0,4 này, 0,5 này 0,7 này, 0,9 này Cộng với đây 1.2 là 2,1 2,1 trừ 0.1 là 2 Nếu như tháng trước thì trừ 0.4 nữa Thì là nó là 1,6 đúng rồi tháng này mà loại 0.4 này thay vì âm 0.44 lại cộng 0.3 thì như vậy nó sẽ lên đến 2,3 và nếu những tháng tới mà CPI mà tiếp tục tăng nữa thì nó sẽ đẩy lạm phát lên khá cao tất nhiên là tháng này là CPI vượt 2% rồi nếu thực tế là 0,3 nó sẽ vượt 2% nó sẽ là 2,3% CPI lõi còn 3,6% với CPI thường đấy nói chung là không mọi thứ nó cũng không dễ chịu đâu CPI lõi là trừ đi giá thực phẩm và năng lượng bạn nhé giá thực phẩm đợt vừa chúng ta biết tăng rất là cao và trừ đi giá năng lượng cũng đang ở trên cao nữa nên CPI lõi thì nếu tháng tới này thì chúng ta chờ đợi xem chắc chắn là lạm ờ, CPI tháng này của Mỹ là vượt 2% rồi đây là nếu nó ở 0,3 còn nếu thực tế này vượt cao hơn cả mức 0,3 này thì lúc đó thị trường sẽ rất là bùng nổ đấy Ờ, thị trường tài chính có thể có những sao đảo còn vàng thì tất nhiên là bùng nổ rồi đó là về ngày ờ, thứ tư tâm điểm thị trường thì là tuần tới thì nó sẽ nằm ở ngày thứ tư và ngày thứ sáu nhé ngày thứ năm thì chúng ta như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi đấy năng suất làm việc theo giờ này chi phí tiền tệ này FOMC William phát biểu này nhưng ngày thứ sáu thì nó cũng có đâu nhỉ các bạn đợi tôi một chút đâu tuần tiếp theo thế này ngày thứ sáu chúng ta sẽ có doanh số bán lẻ nữa đúng rồi ngày thứ sáu chúng ta có doanh số bán lẻ nữa thì trước rất là tốt tháng trước là dương 9,8% và 8,4% tháng này thì dự kiến dương rất là ít chúng ta cũng chờ đợi xem doanh số bán lẻ nó như, như nào nó sẽ thể hiện cái độ phục hồi của nền kinh tế nói chung là tuần tới thì là thông tin quan trọng nhất chính là thông tin CPI được chú ý nhất đấy vì chúng ta biết CPI nó sẽ gắn liền với việc uh, lãi suất của Fed duy trì như nào và chính sách có sớm thay đổi hay không CPI càng tăng mạnh thì cái khả năng thay đổi đảo ngược chính sách tiền tệ của Fed lại càng cao còn CPI mà tăng chậm thì khả năng đảo ngược nó thấp đấy chúng ta lưu ý điều đó còn hiện nay thì còn một vấn đề nữa là vấn đề tình hình dịch bệnh thì tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến rất là phức tạp số người nhiễm và số người tử vong ngày càng tăng cao đặc biệt hiện nay các nước phát triển thì đã khống chế được nhưng hiện nay thì tình hình dịch bệnh lại leo thang các nước đang phát triển nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục leo thang các nước đang phát triển thì cái này nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều vì nguồn lực chống lại dịch bệnh của các nước đang phát triển là yếu kém hơn các nước phát triển rất nhiều và hiện nay toàn bộ thị trường tài chính là chưa phản ánh một chút nào đến dịch bệnh gần như bỏ qua dịch bệnh đấy mà cái khả năng khống chế được dịch bệnh trong năm nay là cũng không cao lắm đâu đấy, có thể cuối năm vẫn chưa khống chế xong dịch bệnh đấy giờ gần giữa năm rồi thế nên cái bức tranh thực về nền kinh tế nó khá là bi đát đấy đó là về cái thông tin cơ bản còn bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích kỹ thuật thôi trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật tôi sẽ phân tích qua chỉ số DG thì Doji à, ờ, tuần qua đã phá vỡ cái ngưỡng 90 ờ, năm rồi hiện nay rất nhiều khả năng Doji sẽ sẽ nhiều khả năng nhé là sẽ hướng đến cái đáy cũ đây vùng giá 892 895 nhiều khả năng nó hướng đến đây tạo mô hình hai đáy sau đi lên do vậy tôi dự kiến tuần tới DI sẽ là giảm trước tăng sau còn ngược lại ngược lại với đấy rõ ràng các cặp tiền tệ khác sẽ tăng trước giảm sau và vàng cũng như vậy đây là dự kiến như vậy thì chúng ta uh, lưu ý à, còn đối với cầu vàng thì rõ ràng xu hướng cầu vàng là đang ở thế tấn công đi lên tuy nhiên cầu vàng tuần tới sẽ đụng một cản khá là mạnh đấy nó vừa là Fibonacci của cái nhịp rơi từ 2075 xuống đến 1677 nó nằm ở đâu đó quanh 1876 và nó cũng là cái kênh giá cạnh trên của kênh giá đấy cũng sát với MA200 kháng cự trên daily ngày nói chung là tuần tới vàng khi tiến đến vùng giá 6575 sẽ gặp kháng cự mạnh do vậy quý vị hoàn toàn có thể canh bán ở đây tuy nhiên theo tôi đây là lệnh canh bán ngắn hạn trong tuần thôi nhé còn xu hướng dài hạn của chúng ta vẫn là canh dưới mua lên bởi vì nếu tôi nhìn theo chart dài hơn chart tuần và chart tháng thì tôi thấy cái giai đoạn tích lũy vừa qua của cậu vàng đây hoàn toàn đây là mô hình tiếp diễn nhá vị lưu ý nhá đây hoàn toàn là mô hình tiếp diễn đấy đây là mô hình tiếp diễn mô hình cờ tiếp diễn và với cái mô hình cờ tiếp diễn này ạ thì vàng khi nào break out thì sau đó nó sẽ tiếp tục tăng thôi tăng rất là mạnh mẽ sau đó do vậy ưu tiên của chúng ta vẫn sẽ là cánh dưới mua lên là ưu tiên còn bán thì đương nhiên tuần tới khi lên vùng 65 75 chúng ta vẫn bán nhưng đây là bán bán ngắn hạn thôi còn đối với à, khung thời gian ngắn hơn thì trên H4 đây chúng ta trading trên H4 là được rồi đây H4 thì chúng ta nhìn thấy là cầu vàng vẫn đang hoàn toàn đi lên sau khi vượt MA200 rồi đấy trước đó chúng ta nhìn khi cầu vàng ở dưới MA200 thì đi xuống rất là mạnh mẽ bây giờ đi lên MA200 MA200 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ cho cậu vàng trong những tuần tới à, như vậy cậu vàng đang đi trong cái kênh giá này và tuần tới chúng ta canh cậu vàng điều chỉnh xuống chúng ta mua lên thôi nhá khu vực điều chỉnh điểm chạm cậu vàng thì nó tùy theo thôi nếu chạm đầu tuần thì nó xuống được sâu hơn đấy có thể vùng 780 còn nếu chạm vào giữa tuần thì nó có thể xuống đến vùng 790 1008 đấy theo tôi nếu lý tưởng là vàng về dưới nhìn 8 1790 đây đi về khu vực này sau đó lại tiếp tục đi lên là hợp lý nhất đấy 86 mấy đây kiểu như vậy do vậy là tuần tới ưu tiên của chúng ta là canh vàng dưới 1008 mua lên nhé canh dưới mua lên quý vị tùy theo điểm chạm của kênh giá này để quý vị mua lên cá nhân tôi thì dự kiến nó đâu đó quanh vùng 1790 1008 thì mua lên và chúng ta dừng lỗ khi phá qua chen thôi chúng ta tùy theo điểm chạm của cái kênh giá này để chúng ta vào, lệnh quý vị lưu ý nhé ưu tiên của tôi vẫn là ưu tiên mua lên còn đối với những lệnh chết đinh ngày quý vị có thể mua lên là dừng lỗ 10 đô còn chốt lời 450 đô Đó. còn trừ khi quý vị chỉ có thể chết đinh rất nhiều người sẽ là bán ở vùng 840 này cá nhân tôi không đánh giá cao bán vùng này nếu bán vùng này cũng được đấy bán vùng này quý vị dừng lỗ thôi 7 10 đô còn chốt lời độ 30 đô 2 30 đô rồi còn cá nhân tôi đánh giá nếu vàng tiến lên vùng 1870 cộng trừ 5 quý vị có thể canh bán ngắn hạn ở đó vàng khi chạm vùng đó hoàn toàn có thể quay trở lại test dưới 1008 là bình thường thậm chí test 7 vùng ờ, giá sâu hơn có thể là 7 6 mấy trước khi bật trở lại chinh phục cái hướng 187x đó là cậu vàng nhé xu hướng cậu vàng thì khá rõ rồi chúng ta canh dưới mua lên là hợp lý nhất thế thôi dưới 1008 mua lên các bạn cứ từ bám M200 trên H4 này chạy theo giá mà mua lên thôi đó là về cậu vàng à, à, như lúc này chúng ta phân tích chỉ số DG DG có thể giảm một nhịp nữa do vậy nếu DG giảm đầu tuần thì các cặp tiền tệ khác sẽ đảo chiều à, còn nếu DG mà đảo chiều đi lên thì USD sẽ tăng giá so với các cặp tiền tệ khác đây đây vàng nhé đối với chỉ số chứng khoán đó, thì chứng khoán Mỹ tuần qua Dow Jones lại tăng rất là mạnh thực ra Dow Jones hiện nay không có đỉnh do vậy tốt nhất là chúng ta chờ lúc nào mà Dow Jones uh, phá qua cái kênh giá đây đây kênh giá tăng giá từ tháng 3 ờ, năm trước thì chúng ta bán thôi Đấy, chưa phá qua chưa thì chúng ta nên ngồi ngoài xem Đấy, điểm phá qua tuần sau sẽ nằm ở 33.000 khi nào dưới 33.000 chúng ta đủ bán theo Nasdaq thì dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh rồi đấy như trước thì tôi vẫn nói quý vị có thể bán đã đắt ở 14.000 thì nó đã về được 13.400 600 giá đấy. nhưng bây giờ thì lại quay lại 13.700 rồi nói chung nó có nhiều dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh rồi nát Nasdaq thì khả năng không tăng được nếu mà vậy chúng ta vẫn hoàn toàn cứ canh bán ở quanh 14.000 thôi dừng lỗ tầm 200 điểm chốt lời 5 600 điểm là phù hợp SP500 thì nó giống Dow Jones chúng ta buộc phải chờ nó phá kênh giá thôi nhá khi nào phá thanh giá điểm phá tuần sau sẽ nằm ở 40.000 4.040 dầu vậy chúng ta phải chờ phá kênh tăng giá từ tháng 3 từ đấy đi lên điểm phá tuần sau của dầu nằm ở đâu đây điểm phá tuần sau của dầu nằm dưới 62 đây, dưới MA 100 618 cứ cho là phá qua đóng cửa dưới 618 đi thì chúng ta mới canh bán nhá không còn đứng trên 618 nữa cứ ngồi dài xem thôi đối Uzi um, Uzi thì tuần sau hơi khó nhận định có lẽ Uzi chúng ta bỏ nhá không giao dịch u cạc u cạc thì đang xuống rồi xuống mạnh luôn rồi tuần sau chúng ta cứ canh hồi lên chúng ta bán thôi đối u cạc thôi Đấy. lý tưởng là hồi lên được uh, ờ, 100 pip nếu hồi lên được 100 pip thì chúng ta bán là lý tưởng nhá đấy dừng lỗ ở đáy ờ, cây nến tuần trước này 1 2 3 5 3 này như vậy chúng ta có thể dừng canh bán khi hồi lên 100 pip dừng lỗ tầm 70 pip còn chốt lời thì đương nhiên là tầm 300 pip u càng tiếp tục đi xuống EU EU thì đang đi lên nhá chat EU đi lên khá đẹp do vậy ưu tuần tới có thể canh mua lên chúng ta có thể canh mua ưu ở 1.2080 tức là giảm tầm 80 pip đấy dừng lỗ thì cho tôi 50 pip còn chốt lời 200 pip AU thì cũng hình thành thế đi lên nhưng nó không được đẹp lắm có lẽ chúng ta không không nên tham chiến AU nếu bạn nào muốn uh, mua AU chúng ta có thể canh mua ở khu vực này nha 0.77 65 cộng trừ 5 pip đấy tức là giảm đâu đó tầm 80 ờ, pip so với giá hiện tại thì à, đối với AU thì chúng ta cũng dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 200 pip cho tôi GU thì cũng đang hình thành thế đi lên nhưng thế đi lên GU lại yếu hơn EU rất là nhiều do vậy GU có lẽ chúng ta ngồi ngoài chờ đợi nếu các bạn mua lên nhé GU nhé các bạn có thể mua đúng tại khu vực này đấy 1.3910 cộng trừ 10 pip nhá GU các bạn phải dừng lỗ tôi 60 pip đấy tức là GU giảm đâu đó tầm 8 ờ, 90 pip thì chúng ta mua dừng lỗ 60 pip còn chốt lời thì 200 pip GG gì thôi chúng ta không mua bán gì cả GN chúng ta cũng thôi thôi GAU thì cũng nghỉ nói chung là tuần tới thì chúng ta có vàng có EU là khá là rõ nét à, chứng khoán nó cặp chỉ số thì chúng ta phải chờ GU và AU cũng khá là tốt để có thể canh mua lên đó là toàn bộ cái phân tích nhận định uh, xu hướng của tôi trong tuần tới chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công